Bài số 119 Nam Tào Bập đầu Thí Án giờ 30 phút ngày con ơi bậc đầu sao trời là sao chiếu sáng cho đời hiền vân hiền vân vì cõi tâm linh có trời có đất thần linh trị vì con ơi bắt đầu Nam Tào là hai vị thánh cứu nhân độ đời các ngài hiện ở khắp nơi đã luôn lo độ cho dân an lành chỉ cần con sáng tâm thần thì con được độ trở thành người ngoan người ngoan tâm tấn đoan trang không làm điều ác không san dối người thế gian lắm chuyện nực cười bởi người không biết mình con của trời có tấm trong sáng rạng người là nguyên bản chất phật trời cho con con ơi ráng giữ lòng son với lòng trung thực sáng trong của mình đời là một biển nhiễm ô con không tu sửa thì nhớ suốt đời con ơi rồi đã đến thời nhiễm ô phải sạch đổi rời thế gian người ngoan thì được cứu mang bảo tàn thì phải chôn sâu dưới bùn tới đây thế giới chập trùng nạn tai nạn đói khốn cùng khắp nơi Việt Nam thời thế chơi vơi Màn trời chiếu đất là nơi tận cùng Cho người không biết khiêm cung họ mình khấn ghét người ngoan người hiền thế giới rồi sẽ điên cuồng ai ai cũng muốn kiếm nhiều tiền to tiền ở thời chỉ thêm lo làm con mất phước bệnh thêm rước vào rồi đây lửa cháy phun trào tiền to nhà rộng cũng đà xa cho thời nên con phải ráng lo không gây tội ác hại cho dân mình Nam Tào bậc đầu anh linh Nắm quyền sinh tử chúng sinh muôn loài Nam tạo được lệnh thiên đàng Ghi công cáo trạng rõ ràng từng giây Ai thôi trốn chạy tội gây Bậc đầu phán xét ghi ngay tội cho nên sống phải bật mân dối gian lừa lọc cực hình đón con tới rồi năm máu cả con sẽ là năm mới khởi đầu chín chắn chín chân hòa tiến trên cao chín chân hỉ nổ tâm can con người chín chân thế giới tương tàn sẽ nổ cho thấy kẻ nào hiền ngoan kỳ mặt thổi lắm kẻ tham gây nên khẩu hoài chẳng qua vì tiền hai ba là mốc quan chiều hiểu ra chân lý thế nào an dân an dân thì nước thanh bình an dân nước mặn người giàu người sang ngày mai thế giới sang trang thượng ngươn thánh đức ngự trên ngai vàng máu thiền tị ngọ sàn hàng Nam Tào ghi sổ tội người thế gian Bậc đầu thì án sát sao Ai thời vào tử Ai thời tái sanh Con nào sống ác gian mân đời không xử phạt trời thời chẳng tha chi bằng chân chật thật thà tiền tuy được ít mà tâm an lành đó là chuẩn hẳn con ơi Nam Tào bắt đầu chọn vào thưởng ngân